Công ty cổ phần xây dựng VRO giới thiệu quy trình thi công giải pháp tường nhẹ không chát Smart VRO. Dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác xây gồm có bay xây, túi bơm vữa, búa cao su, ly vô thăng bằng, lên căn chỉnh mạch vữa, máy cắt gạch, bộ xô thùng và máy trộn vữa. Mặt bằng xây được vệ sinh sạch sẽ, tiến hành định vị sơ bộ, cán và đánh thăng bằng nền chân đế tốt cho tường, Bước chuẩn bị này rất quan trọng, giúp tạo mặt bằng thuận lợi cho công tác xây tường sau này. Bước 2. Định vị tường khoan cán thép neo cột, tập kết gạch xây. Tường được bật mực định vị trên chân đế trên cột, khoan trở thép neo phi 6 khoảng cách 255mm theo mạch vữa trên mặt cột. Gạch được tập kết trên mặt bằng theo phương nằm ngang, một chồng gạch xếp không quá 8 viên. Viên gạch đỉnh tường, cạnh cửa, lanh tô được thống kê và chế tạo trước phục vụ thi công. Bước 3. Xây gạch Smart VRO Vữa rán gạch bằng hồ dầu xi măng tinh được bơm chít bằng túi bơm để liên kết hai mặt bê tông của gạch. Viên giáp cột được phép đầy mạch vữa cạnh cột trước. Gạch được đánh thăng bằng và căng dây lèo từng hàng như biện pháp dây các loại gạch khác. Sạch GVRO được lắp đặt nối tiếp nhau, khoảng cách các lõi tạo thành các khe sườn chịu lực cho tường. Từ hàng gạch đóng thép đeo tường vào cột, hàng gạch tiếp theo được đặt so lem mạch với hàng gạch trước đó một nửa viên, gạch được căn chỉnh bằng cách gõ búa cao su và chèn nêm khi cần. Viên cạnh cửa dùng viên đã chế tạo bịt một đầu có sẵn, tiếp tục xây đến hàng gạch thứ năm thì dừng lại và chuyển sang xây bức khác để đợi vữa rán khô. Tường xây xong quá 12 giờ thì có thể rót vữa. Vữa rót được trộn theo cấp phối thiết kế. Trộn xi măng và cát ở trạng thái khô sau đó đảo đều ở hỗn hợp đó, cho phụ gia hóa dẻo vào khoảng 60-70% lượng nước dự kiến cần. Hòa lẫn và cho vào hỗn hợp vữa khô đảo đều. bổ sung dần lượng nước sạch đến khi vữa có đủ độ xòe cần thiết. Rót vữa đến khi lấp đầy các khe sườn. Lúc này khe sườn tạo thành hệ lưới ô cờ chịu lực rất cứng chắc và bền vững cho tường. Mạch vữa ướt kín khít liên kết và chống thấm nứt tuyệt đối. Trí lanh tô cửa cần làm khung chống đỡ và tạo mặt bằng xây, Xe lanh tô sử dụng viên gạch không xốp đã chế tạo bịt đáy sẵn. Hàng gạch lanh tô này được ngàm vào gối cạnh cửa tối thiểu một nửa viên. Bổ sung thép chịu lực theo thiết kế và lanh tô sau đó cũng được nhồi đầy vữa rót theo mạch tường. Tại các mảng tường lớn mà theo thiết kế cần bổ trụ gia cường, tiến hành định vị khoan cắm và làm thép chịu lực phương đứng trước. Trụ được xây bằng viên gạch không xốp thẳng, mảnh không so le. Kích thước trụ có thể thay đổi từ một viên chắn đến một nửa viên tùy theo thiết kế. Từng hàng gạch có bổ sung thép neo sang tường hai bên, trụ cũng được nhồi đầy vữa rót theo mạch tường. Đỉnh tường được xây kín bằng viên gạch chèn đỉnh, gạch được chế tạo sẵn bịt kín bốn cạnh. Khi xây có đóng chèn nêm từ vỏ gạch vụn cắt ra, giúp mạch vữa luôn căng đầy, đỉnh tường từ đó đủ khả năng chịu nén và có độ linh hoạt cần thiết. Sau khi vữa tường cứng chắc, có thể tiến hành đục cắt tường để chạy ống cơ điện, chít vừa bằng mặt lại hoàn thiện như thông thường. Tường Smart PRO chỉ có công tác xây, loại bỏ hoàn toàn công tác chát tường. Và sau khi xây có thể tiến hành công tác sơn bả mà không cần chờ đợi, rút ngắn đáng kể thời gian thi công.